để giúp trẻ biết rằng các đồ vật chiếm không gian bạn có thể thực hiện một hoạt động với nước tất cả những gì bạn cần là một thùng chứa trong suốt chứa đầy nước và một số viên đá bạn có thể đánh dấu mực nước rồi hỏi trẻ con nghĩ điều gì sẽ xảy ra khi con thả những viên đá vào nước trẻ có thể bỏ thêm từng viên đá và xem điều gì xảy ra với mực nước khi nước lên đến miệng của bình chứa, bạn có thể nói về những gì trẻ quan sát được. Bạn có thể giải thích rằng khi trẻ đặt những viên đá vào, nước phải di chuyển bằng cách di chuyển lên cao hơn trong thùng chứa. Hoạt động này giúp trẻ bắt đầu hiểu khái niệm về thể tích